Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bàn tay thép của ông Trọng lên tiếng Ông Phan Đình Trạc muốn phàng ai đây? Ông Phan Đình Trạc là người gốc của ngành công an Hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Nội chính Trung ương Ông Trạc là người kín tiếng Trước đây ông Trạc làm phó cho Nguyễn Bá Thanh Và ông bị cái bóng quá lớn của Nguyễn Bá Thanh che khuất từ năm 2012 nói đến ban nội chính thì người ta chỉ chú ý đến ông Nguyễn Bá Thanh bởi ông Thanh là bàn tay thép của ông Tổng, chuyên giám sát, theo dõi các quan chức cấp cao từ tứ trụ đến ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang dự tính nhắm vào ai là một ẩn số. Nguyễn Bá Thành chính là một người mạnh mẽ, xứng đáng là một bàn tay thép cho Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói một phần nhờ ban nội chính mà Nguyễn Phú Trọng mới khơi lên được cái lò nổi tiếng của ông. Như tờ Thể báo D đã nói ở bản tin trước đây, là Đảng Cộng sản phải xử lý đảng viên về mặt đảng trước khi cho phép thì công an mới có thể đến để điều tra. Cho nên ban nội chính sẽ làm nhiệm vụ giám sát và phát hiện các quan chức sai phạm. Trước đây cũng vì quá mạnh mẽ mà Nguyễn Bá Thanh đã phải chuốc họa vào thân. Làm trưởng ban nội chính, đối tượng của ông chính là các quan chức, thậm chí là quan chức cấp cao. Tuy nhiên, thời ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban nội chính thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa thực sự mạnh nên ông Thành đã lãnh đạn. Mặc dù vậy, ngày nay thì thời thế đã khác, thế lực mạnh nhất trước đây có thể lấn át ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đánh bại, nên trưởng ban nội chính hiện nay như ông Vua Còn hét ra lửa với các ủy viên Trung ương Đảng và thậm chí với một số ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Ngày nay, ông Phan Đình Trạc là người kế nhiệm ông Nguyễn Ba Thành. Ông Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Ông Tô Lâm là tam trụ có nhiệm vụ gom củi để ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò. Sáng ngày 5 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng cho mở cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Cuộc họp này được gọi là Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị thứ 6 khóa 13. Tại cuộc họp này, ông Phan Đình Trạc nói rằng bản chất tham nhũng là lợi dụng quyền lực, nên mọi quyền lực phải được kiểm soát bằng cơ chế, ràng buộc, bằng trách nhiệm. Thực ra lời nói của ông Phan Đình Trạc chính là lời nói của ông Vũ Trọng chứ không phải ai khác cả. Cuộc họp có Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, Ban Bí Thư chính là sân nhà của ông Tổng Bí Thư thì chắc là ông Tổng Bí Thư và ông Trạc phát biểu như thế. Không phải để nhắm vào người nhà trong Ban Bí Thư mà có lẽ để nhắm vào những người ngoài Ban Bí Thư thì đúng hơn. Được biết thành phần dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng, trong đó Võ Văn Thưởng là thường trực Ban Bí Thư thuộc về người nhà không phải kẻ ngoại tộc. Ban Nội chính Trung ương được xem là cảnh sát điều tra nội bộ trong đảng. Đối tượng điều tra của ông Trạc chỉ giới hạn cấp ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Với vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ Vạn Thịnh Phát vân vân là những vụ án lớn hứa hẹn sẽ có rất nhiều củi gọc tiếp tục bị đốn để đưa vào lò. Hứa hẹn rất nhiều điều. Đây là hình ảnh Lời của ông Phan Đình Trạc là ý của ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án Phạm Thị Phát thì nhắm vào ông Lê Thanh Hải và những người trong nhóm lợi ích này. Vụ Việt Á thì nhắm vào ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Vụ chuyến bay giải cứu thì nhắm vào Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Vụ IC là nhắm vào ông Thủ tướng. Những vụ án đấy có vẻ sẽ dẫn tới những thanh củi gọc, rất gọc. Tuy nhiên, có đốn được hay không lại là một chuyện khác bởi những người này có quyền lực quá lớn. Vụ Việt Á có liên quan đến phu nhân của Chủ tịch nước, nhưng cho đến nay xem ra ông Tổng không thể làm gì được ông Chủ tịch. Tương tự ông Thủ tướng, rất nhiều đường đã dến ông này, nhưng có vẻ ông Thủ tướng là người không thể bị đốn. Tầm và dễ đốn nhất đối với ông Trọng hiện nay là các ủy viên Trung ương Đảng. Rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng đã thiếu trách nhiệm, gây ngồn củi, dồi dào và ông Phan Đình Trạc tha hồ